à, chào mọi người tân mới vừa mua một vé 40 ngàn để đi vào trong uh, dinh độc lập để đi tham quan mọi người theo ta nha rồi vào cổng có xe đưa đón này. xe đi vòng vòng này. đó như như công viên này có đèn nước ngoài nè họ đang nói ờ, tiếng Anh có thể là đèn người Mỹ đây là hai ờ, chiếc xe tăng 8 ờ, mang ký hiệu là 843 và 390 đây là hai chiếc xe tăng đã vào 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã hút thẳng vào cái cánh cổng của Dinh ờ, Độc Lập đây là một cái ờ, biểu tượng của cái ngày ờ, giờ phút đó giờ phút giải phóng của dân tộc Việt Nam thì bây giờ nó nó đã trở thành một hai cái hiện vật hai cái hiện vật đó là xe uh, 843 xe 390 Thank you. porque uno de sua mão petichi coordinates. Please, beautiful because of the, um, the place where you work ambassadors from other countries, ambassadors. First place I like to show them, is why I want you to show them which country it was. now, this is the biggest black, black and white painting in Vietnam, like 40 pieces, biggest. Mm-hmm. So when they defeated Ming dynasty, Ming invasions in Vietnam, they celebrate this ceremony, this um, this one, so, yeah, anniversary. The big one, and we have the king in the middle. I'll show you who's the king in the palace. This king in the palace here. It is. The king in the palace here. This king in the palace. And it's a farmer's harvesting over there. There's a battlefield harvesting. And the mountain. You see mountain, river, whole pictures of the country. We can live you clear formation. Yes. You can choose pickles, all features here with uh, Đây là nhìn xuống dưới nha các bạn Những cái ô cửa mà mình thấy ở ngoài đó, nhìn dưới nó vậy đó đây là khu ờ, gia đình thôi wow <clears throat> bạn thấy trên này nó giống y như là một cái vườn ở dưới đất vậy đó Even elephant. ta sẽ đi lên trên ra à, dạ luôn nha này là lên trên sân thượng nè upstairs uh, first và đang có mặt ở à, sân thượng wow. Dạ à, họ nói chắc là không nói tiếng hoa đây đây và công viên 30 ờ, tháng 4 rất là đẹp ha một số cái đồ đồ ờ, mỹ phẩm ở ờ, đồ đồ niệm một số ăn số đồ lưu niệm rồi bán nước ngọt nữa thì bạn leo lên leo lên tới trên này mà mà có có khát nước thì ờ, đừng có lo không sao đâu rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần này là phần đặc biệt nhất đây ở trên sân thượng này đây các xem nào từ này nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy ba cái à, đặc biệt thứ nhất là cái à, trực thăng à, UH1 là cái trực thăng mà ông ông Nguyễn Trung ông đã lái và ông thả hai cái bom xuống dinh này thì hai cái vòng tròn này nè hai cái vòng tròn này là hai cái điều đặc biệt đây họ có ghi đây là đây bên này có chữ tiếng Anh nè các bạn xem nè à, vào lúc à, 8 giờ 30 ngày 8 tháng 4 1975 Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung lái chiếc máy bay F5E đã ném hai quả bom trúng tại đây đó là cái chỗ này nè hai quả bom thả xuống dưới à, trên độc lập thì từ trên này thì các bạn cũng có thể nhìn thấy cái góc sân của độc lập đấy điều đều ờ, đặc biệt của mọi người như vậy là tăng với ờ, anh Hải đã kết thúc cái buổi ờ, quay trên độc lập à, hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha cảm ơn các bạn